Và vâng, xin chào các bạn Chào mừng các bạn à, quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình à, chia sẻ với các bạn video rất là buồn các bạn à, Mình có con chó Kim Chi và rồi thì nó cũng bị mất mất hôm qua các bạn Ngày 4 tháng 3 năm 2022 Đấy, Nguyên nhân là do bị ờ, dính bả các bạn nhé Mình cũng <clears throat> thấy nó bị mình cũng Nói chung là mình hết lòng cứu nó nhưng mà nó không qua khỏi các bạn do cái chất độc của nó quá lớn và con kim chi nó ăn phải mình cũng sơ cứu và không kịp gọi thú y nữa chỉ một ờ, vài phút sau là nó chết rất là đau xót kim chi thì nó đang ờ, có con nha các bạn nhé đang đang nuôi con kim chi nó đẻ, đẻ lứa này là lứa thứ ba các bạn kim chi beta cùng đẻ lứa thứ ba thường thường thì nó đẻ cách nhau khoảng 10 ngày ấy con của con ờ, kim chi thì nó đẻ vào ngày 20 tháng ờ, tháng 2 ờ, còn beta là đẻ ngày 14 tháng 2 cách nhau 6 ngày các bạn con của con kim chi thì đến hôm nay là 14 ngày nó cũng chưa được mở mắt vậy ông đã vậy mà đã mất mẹ rồi các bạn không còn mẹ rất là buồn và vâng, đây là đàn con của kim chi đấy các bạn có được 6 con này 6 con này đấy sau con vừa 14 ngày thôi mắt nó chưa mở đó các bạn này nhìn mắt nó chưa mở này đó nhìn tội nghiệp chưa mất mẹ rồi đây con này con đực này chưa mở mắt nữa vừa được 14 ngày tuổi này. mắt đang tí hí này con này ngày 14 tí hí rồi các bạn còn con của cái à, beta thì nó mở hết mắt rồi nó được 20 ngày này. đây con này con đực này hai đực này đang tí hí rồi hai được một cái này ba được này con này chưa mở này vừa có hai con ti hí thôi ba được bốn con được à? bốn được hai cái bạn nhìn rất là đáng thương tội nghiệp rồi bây giờ mình à, sẽ phải pha sữa cho nó uống các bạn uống sữa ngoài tội nghiệp quá à, đây là cái sữa dành cho chó con các bạn mình phải mua thêm à, bổ sung à, sữa dành cho chó đấy Nên mình sẽ phải cho con à, của con kim chim chi nó uống nó bổ sung cái sữa này để cho nó đảm bảo cái dinh dưỡng để nó khỏe mạnh được mất mẹ phải bổ sung sữa ngoài mình cho nó uống dần đấy các bạn sợ nó chưa quen cho mình nước sôi để nguội nhé các bạn nhé ăn à, nước sôi nước uh, hơi ấm ấm các bạn với tỷ lệ uh, họ ghi trên này này các bạn đây 150 g trên một lít nước uh, nước ấm cho heo gia súc non uống sản phẩm dạng bột mình sẽ phải quấy đều lên à, nó vừa có 14 ngày tuổi các bạn thì nó chưa bú được các bạn chưa tự tự bú bình được ấy. mình có cái bình nhưng mà nó không bú được mình phải dùng cái sư mình bơm trực tiếp vào cho nó đang rất là đói kêu rất là dữ dội rồi các bạn mình bơm uh, sữa vào cho nó uống cho miệng nó cho nó bú cuộn dây vào cổ nó các bạn để phân biệt giữa con của con ờ, kim chi và con của beta nữa mình sẽ cho nó vào bú của con ờ, beta cho nó bú chung sữa các để beta nó nuôi nuôi chung luôn còn mình thì sữa ngoài thì nó cũng không không đảm bảo các bạn mình muốn cho nó bú cả sữa mẹ nhiều beta nuôi con của ờ, của kim chi vậy mình đã cho nó uống sữa rồi các bạn uống sữa rồi bây giờ nó no rồi đang ờ, nằm với nhau nó ngủ <clears throat> cái lượng sữa ngoài này thì nó cũng không tốt với lại con beta nó cũng đang nuôi con các bạn mình sẽ cho xen kẽ uh, luân phiên uh, giữa con của kim chi và con của beta đây là những cái con của con beta các bạn beta sinh được 8 con rất là đẹp con của beta thì nó là beta người ta nó mở mắt hết rồi các bạn người ta đến hôm nay thì uh, uh, được 20 ngày rồi mở mắt rồi đây này còn con của kim chi thì chưa tám con con này con đực này đó nó ta nào một con đực con cái, con cái con này con mở mắt rồi nên này được này mở mắt rồi các bạn được bên ta nằm xuống nào này còn ba con đốm các bạn đây rất đẹp đốm lên đực này. Nhờ chuẩn bị đồ nấu cho con ờ, chó mẹ nó nhiều sữa các bạn đây là cái quả đu đủ đu đủ nó giúp chó mẹ nhiều sữa nha các bạn nhé mình sẽ bổ nó ra để nấu cháo cho beta nó ăn bổ sung thêm ờ, dinh dưỡng và tiết sữa nuôi con bây giờ thành ra là kim chi có tờ 6 ờ, con beta 8 con là 14 con bây giờ nguyên beta phải nuôi 14 con chó con bỏ vào sang cháo này cái miếng thịt ở chợ các bạn mình mua những cái đồ thừa cho nó mình băm ra nấu cháo bỏ sọ một chút cá nữa các bạn cho nó có vị tanh vị tanh này đây những cái vây cá mang cá cho vào tròn nấu cho nó rồi bây giờ bỏ gạo và nước vào để đun thôi đây là con của con beta nó đang bú rất ngon lành các bạn <clears throat> nó ở với mẹ nó cũng khoảng à, gần 6 tiếng rồi bây giờ mình sẽ cho con của kim chi sang để nó thích nghi và nó đổi lại cho con của beta con beta thì nó mở mắt hết rồi đẹp long lanh đây là con của beta các bạn nó mở mắt hết rồi nó, trước của con kim chi rồi 6 ngày đây được 20 ngày mở mắt hết nó cứng cáp hơn rồi bây giờ mình sẽ phải nhờ beta để chăm cho con của kim chi nữa à, để <clears throat> để chung một lúc thì thì 14 con thì cái bầu sữa không đủ các bạn với lại à, những con to hơn nó sẽ bú tranh con nhỏ nó cũng bú được mình phải chia ra thành hai hai nhóm để cho nó bú thay nhau ở đây có con của bị kim chi đây thì mình làm dấu rồi các bạn mình ờ, những cái con của kim chi thì mình buộc ờ, cái vòng cổ vào hết rồi của con bé ta thì mình để nguyên các bạn để dễ phân biệt bởi vì lúc mà con bé này <coughs> rất là khó phân biệt đàn chó này bốn con chó con rồi bây giờ mình sẽ lấy con của lấy con của con kim chi ra con nào có vòng cổ thì mình lấy ra nhé các bạn nhé để cho nó bú sữa mẹ đây sáu con này các bạn 6 con mình, mình buộc vòng cổ đây đây 8 con không có vòng cổ rồi mình sẽ đem ra để cho beta nó chăm hy vọng là beta nó sẽ chăm được các bạn không uh, giữ không cắn con mà à, con xuống beta đây, 6 con đây các bạn 3 con 4 6 này beta nằm rộng Música hum. meta nó ăn cho thêm dinh dưỡng trộn thêm phần chút cơm nên mà nuôi con nhá 14 con đấy con ạ từ sáng bây giờ mới ăn đấy à từ sáng ăn nó phải có bữa nó nhưng mà ăn như nào được đâu no nhiều sữa rồi nấu cháo thường xuyên ăn đây tiếp ăn từ từ thôi làm đây dừng lại nha các bạn nhé à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo trên kênh mình à, nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like chia sẻ cho mình các bạn chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình à, mọi thắc mắc của các bạn các bạn có thể bình luận bên dưới video hoặc là thông tin của mình ở phần mô tả video các bạn nhé thông tin chi tiết của mình cá nhân của mình à, xin chào các bạn bye bye